Chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của công ty điện tử Hải Tuân Thì uh, thưa anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, sóc đĩa bịp nhé uh, à, Dòng sản phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em có thể nói là công nghệ mới nhất trên thị trường hiện nay uh, Anh em đã quá quen thuộc với những cái dòng sản phẩm cũ như là bát này Hoặc là những dòng bệ, bệ trôn, bệ từ Nói chung là dòng máy cảm ứng Thì uh, anh em cần những cái gì đổi mới đúng không ạ? Anh em phải đổi mới công nghệ đi thì uh, mới đem lại được một hiệu quả đúng không? Tuyệt vời thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đó chính là một con đĩa soi xuyên nhé cái dòng đĩa soi xuyên này mẫu mã này cho anh em xem này em có thể nhìn qua video là biết mẫu mã của nó rồi như những chiếc đĩa ăn bình thường thôi Đấy, rất đẹp nhưng mà dòng này thì Tuân Cao làm à, đặc chế riêng Đấy, để có thể soi xuyên được từ à, đít đĩa soi lên nhé đĩa soi xuyên để soi như thế nào thì mình sẽ có một cái cam ở bên dưới mình sẽ soi xuyên qua đĩa soi xuyên từ dưới soi lên thì anh em sẽ nhìn được rõ là bộ vị về gì chẵn lẻ sấp đôi tứ tử đấy rất là đơn giản như thế <coughs> đấy. cho anh em xem đĩa này review chi tiết rất đẹp đấy. còn về phần cam soi đĩa thì ờ, cam soi xuyên đĩa thì là một dòng cam ờ, ờ, đặc biệt của Tuấn Macau rồi đấy. công nghệ mới thì mình sẽ ngụy trang vào một con đây gọi là móc chìa khóa hoặc là mình có thể sử ngụy trang vào những chiếc điện thoại như thế này anh em có thích ngụy trang vào đâu thì mình sẽ ngụy trang cho anh em gấu quần này hoặc là trực tiếp vào nền nhà hoặc là trực tiếp vào những tấm thảm Đấy. tùy anh em ngụy trang cam thôi nhé thì à, đây mình à, sẽ đi à, chơi thử cho anh em xem để anh em cho anh em nào mà chưa biết về cái dòng công nghệ soi xuyên đĩa này thì anh em sẽ hiểu thì soi xuyên đĩa là như thế nào cách chơi ra làm sao thì anh em à, theo dõi video của mình sẽ hiểu mình sẽ mở con cam này lên anh em theo dõi bộ màn này anh em sẽ có một cái màn để à, phím với người chơi bên ngoài thì cái này thì anh em cần phải có hai người nhé một người sóc cái và một người uh, theo dõi màn hình ở bên ngoài để biết được uh, bộ vị về gì sau đó sẽ phím cho anh em cũng giống như cái cách mình chơi con bát ấy những cái dòng bát như thế này này đây là những dòng bát tàng hình không tang công nghệ mới này thì uh, cách chơi nó cũng thế anh em nào mà chơi bát rồi thì sẽ hiểu chơi đĩa nó thế nào nó cũng y như vậy nhưng mà đây không phải là những con đĩa hình đĩa này đập ra không hề tăng tích gì cả Đấy mình chỉ cần quan trọng đó chính là chiếc cam này anh em ngụy trang khéo léo kiểm tra thoải mái ngụy trang vào điện thoại thì điện thoại có thể lắp sim nghe gọi bình thường nha anh em đấy anh em có thể uh, hoàn toàn ngụy trang uh, một cách hợp lý đây mình sẽ cho anh em xem này mình sẽ úp một tiếng tứ xuống dưới thì uh, khi anh em xem qua màn hình anh em sẽ hiểu là như thế nào đấy, con đĩa rất là đẹp đây một tiếng tứ anh em nhìn thấy không ạ bốn vị đen anh em theo dõi màn này Đấy, anh em thấy màn không ạ bốn vị luôn chuẩn xác sắc nét cho anh em xem tuyệt vời không ạ đúng rồi mình sẽ úp bát vào và sóc cái thì úp bát vào nó càng sắc nét hơn thấy chưa nhìn như đánh bát hình như thế này đúng không anh em không khác gì bát hình thế này anh em có đánh được nữa không ạ Đấy, anh em sóc cái anh em đưa ra như thế này là anh em đã biết về lẻ mở này lẻ này lẻ ba úp một ngửa này đấy rất chuyển sang luôn anh em có thể đánh cả bảng vị với những con à, màn so như thế này đánh à, vị bài lá và bị à, bài lá là tuyệt vời nhất thuốc thì lá thì anh em đánh cho mình là thuốc ba số nhá. anh em đừng đánh thăng long thăng long thì nó hơi khoai thăng long vina nó sẽ khoai hơn vina cũng đánh được nhưng mà thăng long thì nó sẽ hơi khoai sấp đôi này anh em này đấy anh em chỉ việc sóc cái rồi đưa qua sắp đôi rất nhanh đúng không ạ không cần phải giữ lâu chỉ cần sóc cái đó đưa qua nhìn là về sắp đôi rồi mở này chuẩn sang không ạ sắp đôi luôn rất là đơn giản như thế thôi thế này thì anh em đánh không được tiền nữa thì thôi mình cũng chịu đấy anh em ạ đấy, anh em nhìn này sắp đôi chỉ cần đưa qua là anh em cũng đã nhìn thấy mà rất là sắc nét luôn sắp đôi này mở nhé đấy rất là sắc luôn chỉ cần đưa qua là anh em đã nhìn thấy hai vị đen anh em chỉ cần quan tâm cho mình cái vị đen thôi anh em nhìn thấy vị đen nào mấy vị đen là anh em sẽ biết được hai vị đen ba vị đen bốn vị đen thế là được không nhìn thấy vị đen nào là tiếng từ từ đưa qua này Đấy. một vị đen lẻ Đấy. xong xuôi thế thôi rất là đơn giản như thế anh em yêu thích công nghệ mới hoặc là những cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp về một môn sóc đĩa thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để nhận được nhiều thông báo hơn nhé anh em có thể lên trực tiếp cơ sở nhà mình để thử hàng một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông Đấy. anh em cứ alo cho hotline của tuân maca trên màn hình thì à, nhân viên nhà mình sẽ tư vấn cho anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em nhé